là nơi thánh về chỗ ở của đấng chí cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là giường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Chương 8 Sao lơ vốn ưng thuận về sự ê tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Dầu vậy, có mấy người tiêm kính, chôn xác ê tiên và than khóc người quá bội. Nhưng sao lơ làm tàn hại hội thánh sấn vào các nhà dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành Philip cũng vậy xuống trong thành Samari mà giảng về đấng Christ tại đó đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ, trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó chúng nghe theo người vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thảy đều phải khen lạ Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời Và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình Thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm Chính Simon cũng tin Và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem Nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai phi và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi. phi và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống bèn lấy bạc dân cho mà nói rằng cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng phi trả lời rằng tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác Simon trả lời rằng xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế thì trở về thành Jerusalem vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng Hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoàng quan Ethiopia làm quan hầu của Candac, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng Hãy lại gần và theo kịp xe đó Philip chạy đến Nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoàng quan trả lời rằng Nếu chẳng ai dạy cho tôi Thế nào tôi hiểu được Người bạn mời Philip lên xe ngồi kề bên Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông người chẳng mở miệng trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi còn ai sẽ kể đời của người vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi hoàng quan cất tiếng nói cùng philip rằng tôi xin hỏi ông đấng tiên tri đã nói điều đó về ai có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoàng quan nói rằng: "Này, nước đi, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng?" Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho hoàng quan. Khi ở dưới nước lên thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. hoàng quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asốt. Từ đó, người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Chương 21 Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô se rằng Hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai A-rôn mà rằng Thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế Trừ ra vì bà con thân thích mình vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh Ngài vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu, tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình. Họ phải nên thánh. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỳ nữ hay là kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng để, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dân thực vật của Đức Chúa Trời người, người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy. Nếu con gái thì tế lễ đi dâm ô tự làm nên kỵ nữ, ấy là làm ô danh cho cha nó, nó phải bị thiêu lửa. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh, để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình. Người chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế. Người chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh đừng làm cho nơi thánh của Đức Chúa Trời mình ra ô uế, vì cái mão dầu sức của Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Ta là Đức Giê-hô-va. Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ. Người chẳng nên cưới đàn bà quá, bị để, dâm ô hay là kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho người nên thánh. Đức Giê-hô-va còn phán cùng mô se rằng: Hãy nói cùng A-rôn mà rằng: Phàm ai trong dòng họ ngươi trải các đời có một tật bệnh trong thân thể, chớ đến gần mà dân thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Phàm ai có một tật không được đến gần như đây, người mù, què, sẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay gãy tay, người có bướu hay là lỏng khổng, có vảy cá mắt hay là có ghẻ chốc, có lát hay là có hần nan dập. Phàm con cháu thầy tế lễ Aaron có tật trong mình, không được đến gần dân của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình, không được đến gần dân thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Người được ăn thực vật của Đức Chúa Trời mình là các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh, nhưng không được đi đến bức màn và cũng không được đi đến gần bàn thờ vì có tật nơi mình. Người chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế Vì ta Đức Giê-hô-va làm các nơi đó nên thánh Môi-se nói như vậy cho A-rôn và các con trai người Cùng cho cả dân Israel Chương 22 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiên cử những của lễ thánh của dân Israel, dân biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta, ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với họ rằng, phàm ai trong dòng giống các ngươi và trong vòng con cháu các ngươi đã bị ô uế, đến gần các vật thánh mà dân Israel biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ bị trút khỏi trước mặt ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Phàm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trượt thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho mình ô uế thì cũng phải một thể ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại, rồi mới được phép ăn các vật thánh vì là đồ ăn của người. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, họ phải giữ điều ta phán dặn, kéo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh này ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho họ nên thánh. Chẳng một kẻ khách ngoại bang nào được ăn vật thánh Kẻ nào ở tại nhà thầy tế lễ hay là người làm mướn cũng chẳng được ăn vật thánh. Nhưng kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về và kẻ sanh đẻ tại nhà người thì được phép ăn đồ ăn của người. Nếu con gái của thầy tế lễ kết thân cùng kẻ khách ngoại bang thì sẽ không được ăn vật thánh dân dơ lên. Còn nếu con gái của thầy tế lễ đã quá hay là bị đẻ không có con, trở về nhà cha ở như buổi còn thơ thì nàng sẽ được ăn đồ ăn của cha mình, nhưng chẳng kẻ khách ngoại bang nào nên ăn. Nếu ai lầm ăn một vật thánh, thì phải đền lại cho thầy tế lễ giá của vật thánh đó và phụ thêm một phần năm. Thầy tế lễ chớ làm ô uế của lễ mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ai ăn vật thánh đã dâng như vậy sẽ mang tội mình đã phạm, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho các vật đó nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-se rằng Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người cùng cho cả dân Israel mà rằng Hãy người nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ mà dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va hoặc của lễ khấn nguyện hay là của lễ lạc ý hầu cho được nhậm phải dâng một con đực không tỳ viết chi bắt trong bầy bò hoặc chiên con hay là dê cái các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vít vì nó sẽ không được nhậm. Khi một người nào dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ thụ ân bằng bò hay chiên, hoặc dân trả lễ khấn nguyện hay là lạc ý, hầu cho con sinh được nhậm, phải không có một tỳ vít chi trên mình. Các ngươi chớ dân cho Đức Giê-hô-va một con thú nào, hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ, chốc hay là lát. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ các ngươi được bắt một con bò hay chiên con có giò dài quá hoặc ngắn quá mà làm của lễ lạc ý. Nhưng về của lễ khấn nguyện, con thú như vậy quả sẽ chẳng được nhậm. Các ngươi chớ dân cho Đức Giê-hô-va tại xứ mình một con thú nào hòn nang bị dập nát, rứt hay là thiến đi. Chớ nhận nơi tay kẻ khách ngoại bang một con sinh nào bị như vậy đặng dân làm thực vật cho Đức Chúa Trời mình vì nó đã bị hư và có tì vít trên mình, không được nhậm vì các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hễ con bò con, con chiên con hay con dê con phải ở quẩn theo mẹ trong bảy ngày sau khi lọt lòng. Nhưng qua ngày thứ tám về sau sẽ được nhậm làm của lễ dùng lửa dân cho Đức Giê-hô-va. Bất kỳ bò cái hay chiên cái, các ngươi chớ giết nó và con nó trong một ngày khi các ngươi dân của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dân thế nào cho của lễ vì các ngươi được nhậm. Của lễ đó phải ăn nội ngày, không nên để chi lại cho đến sớm mai. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, hãy giữ làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh tức đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Egypto để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chương 23 Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Này là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh đừng làm một công việc gì. Ấy là lễ sa bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Này là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định. Đến ngày 14 tháng Giêng, vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. Trong bảy ngày, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ bảy sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ sa bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tỳ vít chi, đặng làm của lễ thiêu, và dâng thêm một của lễ chay bằng 2 phần 10 bột lọc chế dầu, làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va với một phần tư hin rượu làm lễ quán. Các ngươi cho ăn hoặc bánh hoặc hột lúa rang hoặc lúa đang ở trong giá cho đến 9 ngày này, tức là ngày các ngươi đem dân của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Kể từ ngày sau lễ sa bát là ngày đem bó lúa dân đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn các ngươi tính 50 ngày, cho đến ngày sau của lễ sa bát thứ bảy thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đang làm của lễ dân đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2 phần 10 bột lọc hấp có pha men. Ấy là của đầu mùa dân cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh bảy chiên con giáp năm chẳng tỳ vít chi, một con bò tơ, và hai con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa sông có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và hai chiên con giáp năm đặng làm của lễ thù ân. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa và hai chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chính một ngày đó. Phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng Hãy truyền cho dân Israel rằng Ngày mùng 1 tháng 7 Sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ Một lễ kỷ niệm Lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền Tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy Chớ làm một công việc xác thịt nào Phải dâng các của lễ dùng lửa Dâng cho Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng Ngày mùng 10 tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh Hãy ép tâm hồn mình Và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên Ngày đó chẳng nên làm công việc nào Vì là ngày chuộc tội Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình Trong ngày đó hễ ai không ép tâm hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình và hễ ai làm một công việc gì Thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi Mặc dầu ở nơi nào Ấy sẽ là một lễ sa bát Một ngày nghỉ cho các ngươi Các ngươi phải ép tâm hồn mình Ngày mồng 9 tháng đó Các ngươi phải giữ lễ sa bát mình Từ chiều nay đến chiều mai Đức Giê-hô-va lại phán cùng mô se rằng hãy truyền cho dân Israel rằng, ngày rằm tháng 7 này là lễ lều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày, phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cùng dân của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền là sự nhóm hiệp thánh, đặng dân cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Nhưng đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thâu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong bảy ngày. Hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Egypto, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ấy vậy, Môi-se truyền cho dân Israel biết các lễ của Đức giê là lễ nào.